Xin chào các anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay là ngày 23 tháng 5 2022. Tuần này là tuần cuối cùng của năm 2000 uh, ờ, của tháng 5. Thì tuần hôm nay là một phiên giao dịch uh, thị trường giảm khá là mạnh 21,9 điểm. Hiện tại thì thị trường không phải là mùa uh, trong đợt này thì không phải là cái phiên giảm mạnh nhất, tuy nhiên cũng là một phiên giảm rất là đáng kể và đáng chú ý ờ, thì đối với thị trường thị trường ở thời điểm hiện tại thì đi theo chỉ số VN Index thì à, à VN30 cũng giảm đâu đó khoảng 27 điểm VN30 giảm 27,16 điểm hôm nay à, thì à, nước ngoài tiếp tục là bán ròng phiên thứ ba liên tiếp bán ròng phiên thứ ba liên tiếp và giá trị hơn 400 tỷ là cụ thể là 436 tỷ và tập trung ờ, một số mạng thì à, ngành đáng chú ý ờ, trong ngày hôm nay chính là ngành dầu khí giá trị của à, đạt HOSE là đạt 13,321 à, tỷ đồng và các ba sàn đạt 15.890,6 à, tỷ đồng tăng 6,5% so với phiên trước tuy nhiên cũng không là đáng kể tính là các cái phiên gần đây thì uh, giá trị của các phiên uh, cũng tương gần tương đương với nhau xích sóc nhau không uh, cái volume là vẫn là còn rất là bé À, nước ngoài thì bán dòng phiên thứ ba liên tiếp, à, đầu tư nước ngoài à, bán dòng 437 tỷ là phiên bán dòng thứ ba liên tiếp ở trong những phiên gần đây thì ừ, nếu mà nước ngoài bán dòng phiên những phiên liên tục thì mình à, mình rất là đáng ngại cái chuyện này mà tập trung bán ròng nước ngoài bán ròng tập trung ở một số mạng như là à, SSI này, VIX, Vinamilk, Hòa Phát, Vinhome và Novaland, DIC và CII. Tức là tập trung vào nhóm bất động sản. Còn mua rồng thì mua tập trung vào nhóm à, hóa chất và bán lẻ, có Đức Giang, rồi à, Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Hầu hết là những cái mã mà có nội tại tốt, CTR, FRT hay là DigiWon, HD Bank, BCG, đấy mix mix đúng rồi đến uh, à, lên về bắt banh thì uh, nước ngoài mua ròng là những mã này mọi người à, rất là đáng chú ý này Đây, là những cái mạng như đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ hay là HDB hay là SRT hay là CTR thì những mạng này là hầu hết là được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh nga ukraine và cái um, lợi nhuận của quý 2, quý 2 hàng quý nó đều cao cao cùng kỳ so với cùng kỳ nhà đầu tư trong nước thì mua ra ngược lại thì cân lại với nhà đầu tư nước ngoài mua dòng tập trung là bất động sản đích <clears throat> tập trung vào bất động sản như đích là à, CII, Nova, ờ, Vinamilk, Vinhome cân lại với bên ờ, nước ngoài tư doanh thì à, bán ròng 106 tỷ à, họ mua ròng à, ờ, mạnh nhất là bên hàng dịch vụ cơ và công nghiệp tổ chức trong nước thì bán ròng 56,2 tỷ và mua ròng 23,7 tỷ top bán ròng thì có Vietjet, Hòa Phát, Vinhome, Vich giá trị mua ròng của tổ chức trong nước ờ, ngược lại là ngân hàng nhóm tập trung vào nhóm ngân hàng như STB, Techcom, MBB, BIC, RI và hôm nay là nhóm chứng khoán là nhóm bị bán ra mạnh nhất tập trung vào là cổ phiếu S nhóm SSI toàn bộ các cổ phiếu uh, của nhóm chứng khoán đều bị bán mạnh như là SSI, VND, VCI, SHS, HCM, APS FTS và BSI, CTS toàn bộ các bạn này đều giảm điểm trong đó có hai mã giảm nhất là SSI và HCM thì về dài hạn thì à, nhóm chứng khoán ấy, thì nó giảm đã giảm từ đầu năm rồi chứ không phải là bây giờ mới giảm bạn nào đợt rồi và đu đu SSI ờ, phùng hồi này rất là nguy hiểm đây SSI ờ, hôm rồi có một à, phiên hồi trần lên đây sau thì nó quay cắm mặt lại đi thì hiện tại cái phiên của nó cái trend của nó đó là trend giảm mà giảm giảm với biên độ rất là lớn giảm với biên độ rất là lớn rồi đây là đây không phải là nhịp ờ, nhịp giảm đầu tiên nhịp giảm đầu tiên của nó là phải nhịp này này Đấy. ở ờ, nhịp này nó còn giảm chậm hơn nhà nhưng đoạn này nó giảm rất là sốc bạn nào mà đu đoạn này là ờ, chết tắc bắt chết bắt tắc bắt tắc tỷ luôn kỳ tử luôn á rồi HCM đây HCM thì ờ, nó cũng giảm tương tự như ai nhưng mà tuy nhiên thì ở ờ, đây thì mình đang mình đánh giá nó là nhạm một nhịp theo mình nó mới nhạm một nhịp nhưng mà cũng nhạm rất là sâu hiện tại là đâu đó giảm à, hơn 50% rồi hầu hết tất cả các mã cổ phiếu HCM từ 50 xuống giảm đến còn 21 rồi SSI cũng từ 52 xuống còn 26 rồi tuy nó giảm biên độ không bằng HCM tuy nhiên là mức giảm này cũng rất là lớn rồi bạn nào bị lỗ 50% thì các bạn phải lấy lại đến 70% thì các bạn mới lấy lại vốn được Thế nên khi mà cổ phiếu mà vào một cái pha xấu rồi ví dụ như xuống nó có một cái sàn đây thì các bạn phải nhanh chóng thoát ra hoặc là hoặc là những pha như vậy cùng lắm là những pha ở đây các bạn phải thoát ra ngay thà các bạn bị lỗ ít hơn lỗ nhiều sức mạnh dòng tiền hôm nay thì tập trung vào nhóm dầu khí chủ yếu là PVS, BSR, PVD, PVC, PDH, oil nhóm dầu ờ, khí thì hiện tại dự giá khá là tốt nhóm dầu khí dự giá khá là tốt tuy nhiên đối với hầu như tất cả các mã cổ phiếu thì hầu như là không có giảm mạnh tuy là không có tăng nhiều nhưng mà cũng không có giảm mạnh đặc biệt có một số mã còn tăng lên hình theo chữ V á đây như BSR này rồi um, PVC mạnh nhất trong nhóm dầu khí này mình đánh mình đánh giá là BR liên tục tăng à, khá là tăng điểm à, dự giá khá là tốt tuy nhiên hiện tại với với BSR thì mình mình thì mình cũng không mua bạn nào mua thì mua nhá nhưng mình không mình mình không khuyến nghị khách hàng hay là bản thân à, mình cũng không xuống, xuống tiền mua bởi vì sao à, cái dòng dòng dầu khí thì bản chất nó là đang đang được hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu đã thế giới đang tăng liên tục mỗi ngày vừa vừa qua đặc biệt là giá dầu trong nước cũng à, tăng <clears throat> tuy nhiên thì à, đợt dịch à, đợt dịch covid vừa qua thì ở Việt Nam mình phong tỏa à, zero covid ấy, à, phong tỏa rất là một cũng gần 2 năm trời cho nên là thiệt hại của BSR cũng khá là lớn thì hiện tại thì giá dầu tăng lại có thể BSR có thể có thể là bù là lại được một phần cái khoản lỗ từ năm ngoái và lại uh, và lại là cái giá dầu ở Việt Nam mình nhé cái cổ phiếu dầu khí ấy, nó không không nó giống như các cổ phiếu ờ, dầu khí ở bên phương Tây à, như Mỹ hay là châu Âu và hiện tại BSR ấy, mình thấy cái biên độ dao động nó khá là long các bạn thấy không cái biên cái đây là cái trend đi lên của nó này cái trend đi lên của nó đây dao động rất là long. trong khi đó thì rất là nhiều cổ mà mang cổ phiếu đi lên rất là đẹp nha xin mọi người cái chuột của mình nó hơi chỉ cầu quen tí cái biên độ dao động của nó à, nhìn nhìn về hạn thì biên độ dao động nó rất là lỏng cái việc mà các bạn mua một cổ phiếu mà với cái biên độ dao động lỏng như vậy á cái biên độ dao động dao động nó ờ, dao động nó lỏng như vậy thì giống như việc các bạn cưỡi trên một con ngựa mà nó chưa được thuần hóa vậy đó thì có thể là cổ phiếu ờ, của BSR á thì nó vẫn là tăng từ giá bao nhiêu nó tăng từ giá 7 lên giá 28 giá 30 đi thì tăng 300 phần trăm tuy nhiên là những cái biên độ dao động lọc như vậy á thì rất khó mà các các bạn có thể ờ, là mua được sẽ mua đúng ở đáy và ngồi im chờ đến giá 30 và các bạn chốt lời nó giống như cái việc mà các bạn ờ, cưỡi à, một con ngựa xong các bạn nó phi từ hàng rào bên này qua hàng rào bên kia đúng không ạ nếu đối với các, các một số con ngựa thuần nó sẽ đi nó sẽ đi ờ, đi bình thường cho các bạn nó sẽ không có nhạy nhót còn đối với các con ngựa mà chưa thuần hóa nó sẽ hất bằng hất bằng các bạn trên cái con đường mà đi xuống đi đến cái điểm à, bờ bên kia và trong những giai đoạn này các bạn thấy ở trong những giai đoạn này này từ 2020 đến 2022 này thì rất là nhiều cổ phiếu cổ phiếu là tăng rất là nhiều lần rồi tội gì chúng ta phải mua những cổ phiếu mà có biên độ giá đồng lóc như vậy rất là khó để giữ nó như các bạn nếu như các bạn mua đinh đây các bạn nó chỉnh về đây các bạn giữ có giữ được không rất là khó để giữ nó nhịp thứ nhất nhịp thứ hai chỉnh sâu sau đi lên sau nó chỉnh sau đi lên sau chỉnh đúng không ạ mỗi lần chỉnh như vậy là đâu đó cũng rất là lớn này 23 phần trăm 23 phần trăm rồi cái liều các bạn có thể giữ nổi hay không rất là khó cho nên là mình không khuyến nghị các bạn giữ uh, BSR đó là một lý do thứ nhất lý do thứ hai hiện tại thì thị trường chung á, thì theo đây nhà mình thấy quan sát thì nó vẫn chưa có ổn định lắm đặc, à, đặc biệt là nhất là trong phiên hôm nay á, thì cái biên độ ờ, rất của nó cũng 20 20 điểm Đấy. thì uh, khả năng những phiên tới một là nó sẽ trên đáy hai ấy, nó sẽ đi xuống đi xuống với biên độ lớn và và lý do thứ ba là BSR thì nó không có có nền tích lũy không không có nền tích lũy cho nên là đối với những cổ phiếu mà có không có nền tích lũy này rất là mình rất là khó khó để mà mua có điểm mua vào từ khi nó thoát bứt thoát khỏi cái nền giá này hoặc là cái nền đây bứt thoát hoàn toàn với biên độ rất là lớn thì mới tham gia được còn hiện tại nó rất là khó này các bạn thấy không à, biên độ dao động của nó này các bạn nhìn tất cả các cây nến của nó đều có râu hết ạ cụt râu râu đầu râu đuôi này đúng không ạ hay là cách khác là cái phe bò và phe gấu ở đây nó đánh nhau rất quyết liệt đẩy lên trong đạp xuống đẩy lên đạp xuống nó rất là rất là hùa quyết liệt rất là khó để chúng ta mới có thể cưỡi lên được đây à, BSR mình đánh giá nó là một trong những con ngựa khó thần hóa thời đi hiện tại còn bạn nào bắt đáy được thì chúc mừng mình xin ờ, xin chúc mừng mình thì mình không không không mua cổ phiếu BSR ở thời điểm hiện tại <clears throat> đối với thị trường hiện tại chỉ có dòng bất động sản à, dòng dầu khí này dòng dầu khí và dòng bất động sản này có thiên hướng ngoài ngoài một chút tuy nhiên là dòng đối với dòng dầu khí nếu mà một nếu mà phải chọn một trong hai dòng mình sẽ chọn dòng dầu khí này còn dòng bất động sản là sao tại vì cái thiên à, cái đặc trưng của dòng bất động sản á, là à, đối với một doanh nghiệp mà các bạn khi mà các bạn chọn một doanh nghiệp để đầu tư thì các bạn thì kiếm được quỹ đất nó bao nhiêu quỹ đất ờ, ngầm của ờ, doanh nghiệp bất động sản là bao nhiêu và tiếp theo là cái năng lực triển khai của nó đối với doanh nghiệp bất động sản mà không bạn các bạn không có tiền để triển khai thì nó rất là khó để mà tăng giá cổ phiếu mà nhất là trong bối cảnh thì hiện tại là chính phủ đang ờ, rất là siết chặt chính phủ đang siết chặt các cái các chính sách về uh, uh, tín dụng cho vay từ uh, cho vay uh, mua mua mua mua đất nền hay mua nhà phố ở tất cả các vùng ven là vùng quê các bạn đợt trước các bạn à, không thì các bạn thử hỏi những người quê các bạn người quê các bạn là xem à, đợt năm 2021 thì à, đất ở các bạn quê các bạn sốt rất là nhiều tuy nhiên từ từ tháng tư trở lại đây á thì ngân hàng siết uh, tín dụng một cái là hầu như đất ở quê các bạn đứng sừng chào bạn nguyên ff ờ, và không riêng gì đất bằng phản ở quê đất nền ở quê nha mà đất nền ở thành phố cũng vậy hiện tại thành thành phố Hồ Chí Minh cũng siết uh, siết cho vay đối với bất động sản hiện tại thì theo uh, một số bạn à, làm bên à, môi giới bất động sản thì chỉ có ngân hàng Việt Vietcombank thì vẫn còn à, xem xét hồ sơ cho vay thôi nhưng mà điều kiện để để cho vay nó cũng rất là khó nên dòng bất động sản kể cả nếu mà có nó tăng một chút xíu thì mà các bạn cũng không không nên ham hố và bắt đáy vào bắt đáy tuần này rất là nguy hiểm nhất là dòng bất động sản khi mà thị trường à, nó đau một rất là mạnh thị trường bất động sản thì à, dòng bất động sản thì đầu năm đến nay nó giảm giảm rất là dốc rất là sốc này đích thì dòng bất động sản thì năm ngoái thì đích và CEO là hai con dân chất tuy nhiên à, từ đầu năm đến nay thì nó là một trong những hai con mà dân cho thì ờ, dân dắt cho thị trường bất động sản đi xuống luôn này các bạn thấy không một cái phiên cái giảm hôm nay nó là phủ nhận hết ờ, hầu hết tất cả các nỗ lực mà tăng giá trước đây của đích Hôm nay thì có một số tin tức mà rất là đáng chú ý, mọi người có thể quan cần quan tâm. Về thông tin về doanh nghiệp á, thì mình à, thấy có một số cái thông tin như là để Bộ Công Thương này ra điều tra chống lận à, đánh thuế đối với sản phẩm mía đường đối với sản phẩm mía đường thì đây là một trong lý do mình thấy bên thành thành công đã, ông ờ, đặng văn thành đang thoái vốn hoàn toàn gọi thành thành công này rồi à, cái tin tiếp theo á, là chiết van tín dụng này đẩy giá nhà đất tăng phi mã đối, cái, ờ, đối với cái thông tin này á, thì mình cho rằng là nó chỉ cái giá nhà đất này nó chỉ tăng trong nhất thời thôi tại vì cái số tiền cái số tiền về về lâu về dài đấy mà bất động sản mà tăng dài á thì nó cần phải có cái dòng tiền từ tín dụng chứ còn dòng tiền mà trong túi người dân đi mua thì nó không có bền không được lâu nó chỉ là nhất thời thôi sau đó nên mình nghĩ nếu mà cái thiết ban tín dụng này kéo dài á thì dẫn đến là cái giá bất động sản đi xuống ban kinh tế thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp có bất động sản có nhiều rủi ro này và một số cái thông tin về doanh nghiệp đây Trịnh Quang Cốc thì à, bị điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường thì <clears throat> mình nghĩ hiện tại cái thông tin này đưa ra thì nó cũng không gây gây ra quá nhiều cái ảnh hưởng đến cái tâm lý của, của uh, nhà đầu tư bởi vì cái giá nó đã phản ánh trước vào vào thông tin rồi tức là khi mà có thông tin bị ờ, cơ quan môi trường điều tra thì giá nó đã bị bán tháo rồi còn ờ, thông tin tiếp theo là VSC doanh thu tháng tư gấp đôi lên 1.651 tỷ đồng <clears throat> thì thông tin này thì mình nó không ờ, không phải là quá bất ngờ bởi vì cái dòng thủy sản từ đầu năm từ đầu năm đến nay ấy, thì nó đã hưởng lợi từ cuộc chiến tranh nga ukraine lúc cái loại cá Minh Thái ở Nga thì bị Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu cấm cấm cấm nhập khẩu cho nên là nó tạo ra một không gian để cho cái cá ở Việt Nam mình xâm nhập vào và một điều nữa chính là cái lượng dân di cư từ Ukraine sang Liên minh châu Âu nó cũng gây ra một thêm một phần sức ép về các cái ăn uống đi lại của người dân FPT thì à, FPT thì hàng năm nó đều tăng tương đâu đó khoảng 33% so với năm ngoái cùng so với cùng kỳ tức là mỗi năm nó đều tăng trưởng khoảng 30 khoảng 30 phần trăm rồi về nhận định thị trường ngày mai á về thị trường ngày mai ấy, thì mình uh, à, nghĩ mình khả năng cao thị trường sẽ có một phiên giảm một phiên giảm thì phiên hôm phiên hôm nay chưa phải là phiên giảm mạnh nha cho nên là đối với à, đối với các bạn nào mà ví dụ bắt đáy bắt đáy ở những dịp này, những dịp này mà các bạn à, hàng về các bạn nên canh chốt chốt lại và thoát dần không nên không nên uh, mua giữ lâu nhất là đối với các dòng mà dầu khí hay là bất cứ cổ phiếu nào các bạn à, lại còn lướt lát và trading như giai đoạn này hiện tại là rất là rất là nguy hiểm nha không nên lướt nữa nếu các bạn bắt nếu các bạn xác định lướt thì các bạn bắt thật sớm còn đối với những phiên hiện tại thì nó đã đào tín hiệu xấu rồi còn biện pháp phòng thủ bây giờ thì cũng khó khó mà nói là biện pháp phòng thủ được còn đối đối với bạn nào mà xài uh, ờ, margin ấy, thì mình là khuyên của mình là các bạn nên hạ đối với thị trường xấu như hiện tại các bạn không nên không nên sử dụng margin không chỉ uh, nếu mà các bạn mua bán nên sử dụng 100% tiền thịt hiện tại các bạn nếu mà các bạn xài uh, ờ, margin ấy, thì nó sẽ uh, làm bào mòn nhanh chóng cái số lượng cái, cái tiền của bạn âm màu tiền thịt rất là nhanh đối đối về cái margin thì bản chất bản chất của margin đó, nó là cái gì nó là một cái để khuếch trương cái cái cái sức mạnh tài khoản của mình lên tuy nhiên nó chỉ đúng nó chỉ hữu ích trong một thị trường uptrend hoặc là trong một cái thị trường mà à, cổ phiếu của bạn đi lên thì các bạn mới nên khuếch trương cổ phiếu à, khuếch trương cái cái cái tài sản của mình còn trong một thị trường đi xuống mà các bạn vay các bạn vay các bạn đánh cổ phiếu nó kiểu nó giống như một cổ hai trong vậy đó thị trường à, bởi vì sao bởi vì trong một thị trường giảm hầu hết tất cả cổ phiếu đều giảm xuống hầu hết tất cả cổ phiếu đều giảm cho nên là xác suất mà để các bạn thắng được ở trong thị trường này cực là cực kỳ khó cực kỳ khó chỉ khoảng 5 phần 5 năm lệnh các bạn nếu các bạn đánh 100 lệnh nhá các bạn mua 100 cổ thì năm đâu đó khoảng 5 cổ là các bạn ăn được một chút còn lại các bạn thua rồi à. các bạn bị thua phần đây chính là một trong những nguyên nhân mà phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đều thua lỗ bởi vì sao bởi bởi vì họ thiếu rất là nhiều kỹ năng kỹ năng uh, sử dụng vốn kỹ năng quản trị vốn kỹ năng đi lệnh kỹ năng ra quyết định ngay tại thời điểm thị trường có biến động nó là một kỹ năng rất là quan trọng đúng không ạ ví dụ như à, kỹ năng đi vốn là gì à, một cổ phiếu các bạn nên mua bao nhiêu hay là um, các bạn hold in ra một cổ phiếu đó đó là kỹ năng đi vốn rồi kỹ năng quyết định quyết định ngay tại thời điểm quan trọng mình lấy ví dụ như trong một thị trường uptrend á, thì các bạn mình không nói là gì nhưng thị trường trend ví dụ mình những cái phiên như vậy đây những phiên đây tại những phiên đây á, thì ờ, đây khi mà thị trường nó đã giảm qua những phiên như vậy rồi bình thường á bình thường cổ phiếu để giảm đến vùng những vùng này thì nó vùng này là cái vùng hỗ trợ của nó tuy nhiên nó đã thủng khỏi khó mức hỗ trợ này thì các bạn nên ứng xử như thế nào khi mà tài, tài khoản lỗ của các bạn lỗ 5% thì về các bạn có bán hay không bây giờ nếu các bạn không bán mà các bạn để xài margin margin thì uh, các bạn nghỉ tài khoản của bạn là nó phải còn bao nhiêu mình tin chắc chắn là một khi mà các bạn chịu không nổi á cái áp lực bởi cái áp lực mà tài khoản giam các bạn thì đến khi các một lúc mà các bạn giam chịu không nổi các bạn lúc lúc các bạn bán hàng cổ phiếu phát cổ phiếu ra bán đó chính là lúc đáy của thị trường rất là dễ và trúng vào bán trúng vào những vùng đáy rồi đó là kỹ năng mà kỹ năng quyết định đây là một, một kỹ năng mình mình nghĩ là nó tối quan trọng rồi một kỹ năng nữa kỹ năng chọn cổ phiếu trong một thị trường ờ, đi ngang hoặc đi lên trong thị trường đi lên thì nó dễ nha hầu như mua cổ phiếu nào cũng đúng tuy nhiên thị trường đi ngang là, các bạn phải chọn lọc rất là kỹ và rất là khó ít cổ trung cổ mà cổ phiếu mà các bạn có thể mua được còn đối với thị trường mà đi xuống này thì sao các bạn nên chọn cổ phiếu nào có nên mua thị trường cổ phiếu thì được ờ, thời điểm hiện tại hay không hay là giữ cổ phiếu chấp nhận lỗ hay là trở thành ờ, cổ đông dài hạn đúng không ạ có một số bạn mua ở đây này sang vùng đến vùng này à mình các bạn nghĩ là à, đến vùng này thì nó sẽ hồi lên đây rồi mình bán tuy nhiên ở vùng này nó không hồi xuống mà nó đâm xuống đây rồi các bạn nghĩ à mình bây giờ cổ phiếu nó xuống rồi nó xuống đến 30 phần trăm sao bán rồi chuyển qua làm cổ đông dài hạn đúng không ạ nhưng mà các bạn ơi không có cổ đông dài hạn nào mua mua cổ phiếu vùng đỉnh hết á không cổ phiếu nào không có cổ, cổ đông dài hạn nào mua cổ phiếu vùng đỉnh hết một cổ phiếu là một cổ đông à, một nhà đầu tư mà đầu tư giá trị á, họ sẽ mua những lúc nào thị trường nó chán nản nhất không còn ai tham gia không còn ai mua bán nữa thì lúc đó họ mới bắt đầu xuống tiền họ bắt đáy họ mới à, mua lúc nào các bạn bán những cái tài sản mà các bạn vứt ra đường giống như là vứt ra đường giống như đồ rác vậy đó lúc đó mới là lúc nên à, nhà đầu tư giá trị người ta mới thò đầu ra người ta mua còn hiện tại người ta đang vứt cổ phiếu ra đường mà các bạn các bạn ở vùng đỉnh này mà các bạn lao lao vào các bạn bơ thì các bạn tất nhiên các bạn bị thua lỗ là đúng rồi cho nên cái kỹ năng qua chọn cổ phiếu nó nó cũng rất là khó chọn cổ phiếu chọn được cổ phiếu rồi các bạn phải chọn được điểm vào nữa mà chọn được điểm vào thì à, khi mà các bạn chọn chọn được một điểm vào thì các bạn phải xác định điểm cái ờ, mốc chiều cắt lỗ của mình là bao nhiêu đó các bạn phải ờ, đặt đặt cái mốc cắt lỗ trước cái mốc chốt lại bởi vì sao bởi vì ờ, các bạn chọn một cổ phiếu thì nó cũng là xác suất mà thôi cả khả năng nó đúng và khả năng nó cũng nó cũng không đúng nếu mà nó đúng ok thì mình để cho nó chạy mình giữ còn nếu nó sai thì đến lúc đến nó giảm đến giá bao nhiêu thì các bạn bán việc này nó còn quan trọng hơn là ờ, rất là nhiều mình thấy các bạn là gồng lại gồng lộ thì cực kỳ giỏi nhưng mà gồng lại thì cực kỳ kém cực kỳ kém bởi vì sao bởi vì khi mà cổ phiếu nó tăng ví dụ mình lấy ví dụ nó tăng được đoạn này đây cổ phiếu nó các bạn mua ở đây nó tăng một đoạn này thì các bạn bán mất và lý giải của các bạn là sao vì các bạn sợ cổ phiếu nó tăng xong nó thể về vùng này và các bạn mất mất còn lại đó tuy nhiên cổ phiếu một khi nó tăng nó còn tăng lên nữa đó là nghịch lý của thị trường chứng khoán cổ phiếu tăng nó còn tăng nữa và cổ phiếu giảm thì nó vẫn còn giảm tiếp nó còn giảm sâu nữa cho nên các bạn đừng có chạy bắt đáy ở trong thị trường chứng khoán này hết à. hãy đợi cho thị trường nó tạo đáy xong hoàn toàn và thêm một điều nữa là các bạn tiếp các bạn bỏ 5 triệu 3 triệu ra các bạn học một khóa chứng khoa học về khóa đầu tư chứng khoán tiết khoản gì nó nhưng là không tiết cái khoản tiền cắt lỗ nếu các bạn mà chưa chưa có tiền để học à, khóa đầu tư chứng khoán ấy, thì các bạn nên mua một số cuốn sách của về đầu tư chứng khoán của về đọc như các bạn à, tìm sách của Mark Minervini như là cuốn ờ, tư duy và đầu tư à, và giao dịch như một nhà bố định à, như nhà đầu tư đây cái cuốn này cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán mắc hiện tại trên uh, thị trường Việt Nam mình có hai cuốn đó và một cuốn là cuốn làm giàu qua chứng khoán của William O'Neill các bạn mua cần mua ba cuốn đó học đọc đọc trước đi đó, nếu các bạn cảm thấy chỗ nào chưa hiểu thì các bạn có thể đi hỏi hiện tại thì các cái thông tin về chứng khoán mình thấy tràn lan trên mạng á tràn lan trên mạng rất là dễ để kiếm hầu mà hầu như là các thông tin mà người ta chia sẻ những cái thông tin nào mà đáng chú ý đáng đáng chú ý nhất hay nhất thì nó là những thông tin free còn những thông tin mà các bạn mất tiền thì nó cũng hầu như, hầu như không quá quan trọng mình cũng từng bỏ tiền rất là nhiều tiền để đi học thầy à, ngày xưa mình cũng từng học anh à, Thái Phạm học 3 buổi hồi đó năm 2019 ấy, thì học phí ở đó 12 triệu á mà học xong thì mình chỉ nhớ đúng một câu thôi mình à, đọc lại trong tâm trí mình chỉ đúng một câu tất nhiên là cả cái bài giảng đó thì mình vẫn còn cả slide đó mình vẫn còn tuy nhiên đọc lại một duy nhất một câu á, là gì và khi thị trường mà nó nó nó mà vào đào trend rồi á, thì tất cả những cổ phiếu kể cả cổ phiếu tốt cổ phiếu không tốt tức là cổ phiếu à, có nội tại tốt này nó làm ăn tốt lại tốt tất cả những cổ phiếu đó đều chung một chung một xu hướng là cùng đi xuống chứ khi một khi không phải là khi thị trường đi xuống thì các cổ phiếu tốt cũng không sẽ không giảm đâu nha bởi vì bởi vì cái thị trường chứng khoán nó được nó được điều hành nó được ờ, điều điều hành bởi con người mà còn cái con người ấy, thì nó bị chịu sự khống chế bởi lòng tham và nó sợ hãi khi mà thị trường khi mà các bạn sợ hãi thì các bạn hành động nó không có lý trí lý trí các bạn sẽ lấn át đi cho nên là các bạn thường là bán ờ, bán ờ, bán rẻ cổ phiếu mà không biết tại sao mình bán cổ phiếu rẻ rẻ như vậy còn đối với thị trường sắp tới mình nghĩ nếu mà thị trường ở vùng này vùng đáy thì ít nhất nó phải test được về xuống vùng này test xuống thì nó mới hồi nó bị lên kiểu gì đó mà con phải có một vùng test còn nếu mà nó không nó chưa test á, thì nó sẽ cắm mặt xuống nó cắm nó sẽ điều chỉnh rất là sâu điều chỉnh nó sẽ chiết khấu sâu thêm khoảng đâu đó khoảng à, một ngàn lên dưới khoảng một ngàn đó thì lúc đó nó bắt đầu tạo đáy bắt đầu bắt đầu được à, vào pha hồi đi lên bởi vì sao thông thường mà thị trường chứng khoán mà vào một pha giảm thì nó giảm từ 2 cho tới 4 tháng và giảm từ à, thời gian của nó từ 2 đến 4 tháng và nhịp của giảm của nó từ 3 đến 5 nhịp và thị trường chứng khoán các bạn đây như năm 2019 này cuối năm 2019 đầu năm 2020 á, thì có thông tin bên dịch covid ấy. bạn nào bắt đáy vùng này thì các bạn chết tươi luôn á đây nhịp thứ giảm thứ nhất này nhịp thứ hai này và đây nhịp thứ ba đó là ba nhịp á ba nhịp giảm. thì đối với thị trường Việt Nam ấy, ở thời điểm, thời điểm hiện tại ấy, mình nghĩ mình mình cho rằng đây là một nhịp này một nhịp này đây nhịp hồi của nó này nhịp thứ hai này mình nghĩ đây là nhịp thứ hai đây nhịp hồi của nó nhịp hồi đây còn nhịp thứ ba mình nghĩ là theo là vụ này đó là kịch bản thứ nhất kịch bản thứ hai á là nó sẽ rơi rơi đến đây để dừng rồi nhưng mà kịch bản này thì mình chỉ đoán khoảng 30 phần trăm nó xảy ra thôi nó sẽ test đáy nó test đáy xong nó đi lên tất nhiên là không thể đi lên hình chữ V được trong vòng một hai tháng nó lên hình à, lên lên vùng này được nó sẽ đi dích chắc dích chắc dích chắc và đi, đi đi lên thị trường ấy thì đến hiện tại nếu mà đi lên được thì nó phải có nó phải dẫn dắt từ dòng ngân hàng mình nghĩ là phải dòng ngân hàng dẫn dắt dòng ngân hàng đi lên thì nó may ra mới đi lên được thêm một dòng nữa mà mình thấy nó khá là tiềm năng thì thời điểm hiện tại chính là dòng dầu khí nhưng mà nó cần phải tích, tích, tích lũy thêm để mới có thể tham gia được hoặc là nó phải nó ít ra thì nó phải có một cái gì đó cái điểm mua có điểm mua nào đó thật sự đặc biệt bùng nổ về von bùng nổ về von và thị trường uh, điều kiện thứ hai nữa chính là cái thị trường chung nó phải ổn định lại thì mới tham gia được còn đối với thị trường hiện tại như hầu hết các bạn thấy đâu <clears throat> mình thì mình hay dùng hay dùng các đường à, à MA bởi vì sao bởi vì mình quan niệm là gì một cái biểu đồ nó phải thực sự đơn giản để mình dễ hiểu dễ nhìn dễ quan sát thì mình chọn đây là ba đường MA này để MA 10 MA 20 MA MA 50 đây thì đối với thị trường lên á thì tất cả à, đường MA 10 nằm trên đường giá nằm trên đường MA 10 đường MA 10 nằm trên đường MA 20 và là đường 20 nằm trên đường MA 50 đây là cái trend lên nó rất là rõ ràng Đó. còn ngược lại ở trend xuống còn ở thị trường đi ngang thì cái này nó đang xen vào nhau còn thị trường hiện tại các bạn thấy không đường MA đường giá nằm nó ngược lại với thị trường đi lên thì chắc chắn một điều là thị trường nó vẫn còn nó nó vẫn còn đi xuống nữa cái đường MA 10 hiện tại nó giống như là một cái cái cái kháng cự của cái đường giá vậy ạ các bạn thấy không đường giá nó rớt xuống này nó hồi lên đúng đường 10 sau này cắm mặt xuống bây giờ nó đi xuống nó hồi lên đúng nửa mọi người sau này cắm mặt xuống rất khó để có xuyên thủng một khi nó mà xuyên thủng được cả à, cả ba đường ma này thì hoặc là nó phải có một cái phiên bứt thoát hoàn toàn với cái von lớn xác nhận là tạo lập đã tham gia thì các bạn mới tham gia được còn hiện tại thì các bạn nên giữ tiền và ngồi im thì mình nghĩ đó là phương án hay nhất thì hiện tại đây là cách cách thường mình thường hay sử dụng các đường MA và ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là có rất là nhiều nhà đầu tư mà gọi là thương binh thương binh ấy, là bị uh, mất rất là nhiều tài khoản mất rất là nhiều tiền trong tài khoản khi mà các bạn không cắt lỗ hay là quyết định không không đúng lúc không có quyết định được khi mà thị trường điều chỉnh à, ờ, ở những phiên thị trường điều chỉnh này thì bên thật ra ờ, bên mình cũng không có thể tránh khỏi được hoàn toàn những pha điều chỉnh đó thì vẫn dính nhưng mà dính ít thì khoảng đi đâu đó thì khoảng năm phần trăm là bọn mình cắt hết rồi mình thoát được hoàn toàn luôn bởi vì lúc à, lúc thị trường giảm này lúc đó bọn mình mua đà phú mỹ đây đà phú mỹ nó chỉnh từ ngày à, 24 à, 9 tháng 4 phía này mình bán ở phía này nữa này thì à, nó chỉnh từ ngày 9 tháng 4 á tuy nhiên thị trường chính à, thị trường chung thì nó chỉnh trước rất là lâu rồi thị trường chung chung thì nó chỉnh là từ ngày 8 à, tháng 4 Đấy cho nên là những cổ phiếu bọn mình chọn là những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường nó mạnh hơn thị trường và khi mà thị trường mà bình thường mà nếu các cổ phiếu mà chỉnh thì cổ phiếu yếu sẽ chỉnh trước đúng không còn cổ phiếu mạnh nó cổ phiếu mạnh nó sẽ chỉnh sau khi mà tất cả những cổ phiếu mạnh à, các bạn có cái lợi nhuận quý trước quý một à, nhân cùng cùng quý quý trước á, nó gấp nhiều lần so với cùng cùng kỳ mà nói giảm á thì lúc đó các bạn nên thoát hoàn toàn thoát hoàn toàn bởi vì các cổ yếu có cổ phiếu yếu mà nó chỉnh nó nó giảm thì không nói nha những cổ phiếu mà có lợi nhuận tốt là bán tốt mà giảm nữa thì là thị trường nó có vấn đề rồi khi mà thị trường nó giảm thì xảy ra nó giống hiện tượng mà FOMO bị FOMO bán tháo ảo ạt tiếp theo ờ, đó khi mà thị trường tiếp tục giảm nữa thì nó dẫn đến hiện tượng là công, các công ty chứng khoán bị nó sẽ co margin comazin xong là nó giống hiện tượng hòn tuyết lăn nó càng càng lăn càng to sẽ cuốn đi rất là nhiều nhiều cuốn nhiều nhà đầu tư mới vào thị trường mà kém hiểu biết cũng chính vì kém hiểu biết mà mà những năm 2012 2012 là mình bị cháy tài khoản là vì thế cho nên hiện tại cho nên là sau khi ờ, ngã đâu thì mình đứng vậy đó thôi sau khi cháy tài khoản thì mình ờ, quyết tâm làm lại tìm tìm sách đọc tìm thầy học thị trường ngày mai thị trường ngày mai thì mình vẫn nghĩ cho rằng ờ, dòng dầu khí vẫn có lẽ có thể là thể tiếp tục diễn dắt thị trường tiếp tục diễn dắt thị trường tức là vẫn dư giá thị trường chung á, tuy không tăng mạnh tuy nhiên là nó nó vẫn là giúp cho thị trường dư giá dư giá hơn không bị giảm quá sâu tuy, tuy nhiên thì à, cái dòng giảm bán mạnh ở đây là dòng à, chứng khoán và dòng bất động sản hai cái dòng mà bị bán mạnh dòng mạnh nhất nhất là và dòng thép dòng thép những cổ phiếu mà mình mình nói là dòng cổ phiếu thị trường đó, có thể giảm đầu tiên đó. thế ngày mai các bạn cẩn thận nha bạn nào có có có hàng thì cánh hạ thì trọng xuống không hại sống chảy một gì nữa thì được nhưng ở những thời điểm hiện tại bạn nào có câu hỏi gì thì cứ đặt đặt câu hỏi đi à mình xin trả lời còn bạn nào có cần hỗ trợ về cơ cấu tài khoản gì thì liên hệ với mình mình có để Zalo trên ờ, trên nếu mà trên TikTok thì mình có để ờ, số điện thoại và Zalo trên phần miêu tả phần ở ờ, trên cái phần uh, phần view profile này đây cái phần uh, phần này phần này mình gì quên mất đặt phần phần uh, giới thiệu à phần giới thiệu đấy. còn trên uh, trên um, trên YouTube thì mình cũng có để số điện thoại và Zalo ở trên phần mô, phần mô tả video nhằm mang lại những trải nghiệm vượt trội khi sử dụng dịch vụ. Hàng ngày thì mình sẽ thường ờ, đưa tin đưa tin trước giờ giao dịch và là cuối ngày mình sẽ đưa cái phần tóm tắt phần tin tức ờ, của ngày giao dịch hôm đó của ngày giao dịch hôm đó hôm nay ờ, video hôm nay mình chỉ kết thúc ở đây nha cảm ơn mọi người đã theo dõi video